đường thương đau đầy ái nhân gian ai chưa qua chưa phản lại trong thói đời trắng tay ra ngoài nó test cho Hello, xin chào cả cả anh em nha Hôm nay mình uh, John uh, hai anh trong, uh, trong, trong nhóm của mình thì uh, tụi nó đang uh, đang đang đang uh, đang chơi game trong á thì uh, mình uh, sẽ uh, nó nó đi chiếc xe đạp mình thấy nó đi chiếc xe đạp rất là hàng hôm nay mình chôn là mình gỡ bánh xe nó ra mình uh, treo lên cái, cái, cái hàng rào nè để xem phản ứng của nó như thế nào thì các bạn cùng đón xem clip tiếp theo của mình nha thì bắt đầu thì mình sẽ mình mình, mình sẽ dễ dẫn chiếc xe nó ra đây để um, tháo ok nha các bạn cùng đón xem nha till I get up Time is barely on our side we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways đường thương đau đầy ái nhân gian ai chưa qua chưa phản lại trong thói đường cười ra nước mắt sự trắng tay thịt này mày, mày phụ tao đi mày phụ tao chôn địch không nghe gì xe xe của mày đâu xe con địch mà chôn chôn nữa giờ giờ giờ chôn sao giờ giờ giờ phụ tao giờ mày treo lên cái cái cái cái này nè treo này thấp quá treo này thấp quá thấp quá treo xa xa nó xíu thôi treo đây được rồi treo đây không để thấy tưởng nó bị ăn trộm rồi thì nên treo đây đi đâu chéo xe đây ờ, không không gì giờ à. chéo xe đây bánh xe đi giấu xong rồi xong xong xong rồi nó hỏi xe đâu nữa mất sao Mẹ, Giờ nhưng mà ốc đâu giấu giấu ờ, ốc giấu ờ, ờ. ốc ngay chỗ cái đó kìa còn ừ, giấu để để để mày, mày giấu để tao quay đâu rồi cái bánh xe em bỏ đâu hả xe treo đây ha giờ giờ giờ cái xe nó treo đây đi treo trên đây đi kìa kìa kìa cố gắng đi mạnh lên ăn hết cơm rồi sao giờ chịu vậy Đợi xíu Đừng bật ra nha Rồi Rồi rồi rồi rồi Rồi rồi rồi rồi bánh xe giờ đi giấu đi giờ giờ giấu đi giấu để nó chạy giấu nó chạy giấu nó chạy giấu nó chạy bây giờ đem đem bây giờ đem lên cái sỏi á đem lên cái sỏi á sỏi á ừ bây giờ đem cái sỏi á sao chèo mày ờ bỏ, bỏ, bỏ này nữa sao bùi chuối vậy? ờ ờ bỏ sau bùi chuối ok đi, đi, đi. nói chung là nói chung là là à, mình đang chôn thì thằng này nó ra nó thấy của mình nó thấy mình nên nên ừ bỏ nó rồi ốc rồi ốc hả ừ ai biết ừ. biết đâu ờ, thôi bỏ cha ngoài đó đi bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ mình uh, giả bộ mình vô không biết gì hết để mình uh, tí tao ra tao kêu là tí ra, ra làm clip thì tí nữa kêu không giờ hôm nay không làm nữa đi về mày cầm điện thoại nó biết sao mày không không tao đặt máy quay đặt máy quay rồi ờ, đi đi đi đi đi trước đi trước đi đi, cầm máy quay cầm máy quay cầm máy quay cầm máy quay cầm máy quay rồi giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ tôi đặt máy quay chưa? a few moments later tí ơi rộng ơi ra ra ra ra ra ra tao gì các bạn ra ra ra tao nói nghe bây giờ bây giờ bây giờ như thế này thấy có ý tưởng gì làm đấy thì giờ mai mai mai là mày đừng kêu ra tao Ủa xe mày vậy? Xe bị gì đấy? để để để tao quay lại coi để để để, để tao quay lại để coi quay lại để coi cái cái cái xe nó sao mày em mới quay ra tao ý là tao quay lại để coi cái bằng chứng để để đi báo công an hiểu không thôi sao mày tự nhiên mày cầm máy quay không mày hỏi mày hỏi là phải phải quay lại không mày mày phải phải em rộng giờ ừ, mày phải quay lại quay, quay lại, lại cái xe chứ thằng nào lấy là mày đem Dồn mày đem xuống bắt đèn ba mẹ đó tự nhiên không có gì điện mày để mới quay đó thì thì không thì để coi quay lại thôi quay lại coi cái xe mất cái không thôi nhưng sao không biết mới xe bánh xe mất không ơi hả ai bay thằng nó lấy không đâu mới đem ra mà tụi máy quay tao mới đem ra mà ờ nó mới đem ra mà hồi nãy trong nhà Gai, nó kêu bay ra nãy đem vô tiền tao ra cái mày cũng ra cùng tao mà thì thì, thì, đi ra tao cầm máy quay theo mà tao cầm máy quay theo ấy mà biết hả hai mày á giờ sao giờ sao giờ sao rồi ờ, bây giờ sao mày bên kia ơ ờ, sao thằng kia chạy rồi thằng thằng rọt chạy thôi thằng rọt chạy thôi thằng chạy rọt chạy rồi dành nhanh quá chạy không khai dành nhanh lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây sao mày chạy vậy sao mày chạy vậy mệt đi về đi về ờ thôi tiêu đang nói quan trọng điện mày về sao mất kệ sao chứ mày kêu tao gì điện ờ, đang kia không gì hết điện mày về vậy vậy vậy mấy nãy mấy nãy mấy nãy mày đi đâu nãy giờ hồi chiều bữa, bữa nãy mày bước ra mày ra mà làm gì thì giờ sao giờ sao mình dễ chưa nóng quá đi tao không có biết gì nghe tao không dạ, biết gì hết mày tháo đâu này nha tao không có tháo nha mới nãy mày đi lúc lúc lúc lúc hồi chiều mày đi ra mày ra làm gì chiều ra hồi nãy tôi ra mày đuổi tôi tháo à tao tao có tháo tao rủ mày đâu mày mày, mày đứa mày, tháo mày, mày, mày kêu này mày kêu này rồi tháo cho định đi ừ nhưng mà tao tao tao nếu, nếu tao tháo tao có chạy làm gì mày mày tháo mày mới chạy mày tháo mày mày tháo mày mới chạy mà mày mày kêu tao giấu giấu bánh xe mà hả mày mày mày kêu kêu kêu tao giấu bánh xe mà tao có kêu đâu đứa làm nhau chưa mày đem ra đi tao mày mày mày đấy đi bánh xe hả làm gì đến lấy gì vậy lấy gì cái gì vậy gì vậy chết mẹ giờ sao đâu đâu có có gỡ bánh xe về đâu thôi rồi mày vô lấy xe nó về đi mày mày giấu mày sao mày kêu tao giấu mày giấu mà rồi bây giờ vô lấy đi lại thêm để vô lấy đi mà mà mà mà mà sao mày mày mày mày sao đặt rồi rồi bây giờ nó nó nó lấy mày giờ mày mày tính sao với nó đây đeo trời lấy lại lên lấy lại lên mà mà mà mà mà mà cảm xúc của mày như thế bây giờ như thế nào điện xe vậy tháo bánh nó chia tới ngủ mày à điện xe vậy tháo bánh nó chia tới ngủ mày à, <laughs> à giờ bây giờ mệt quá lại lên lại lên nóng lắm rồi đó chưa nắng một hai giờ chưa cái này phải không ăn vô ăn <laughs> vô ăn vô đi mày gắn đi tao đâu có, có cái, cái đồ gắn đâu mày mày mày, mày gắn đi gắn thằng nào tháo thằng nào tháo đâu gắn ờ, mày tháo mà mày tháo mày, mày tháo nó đây nghe mày nói tao rồi bây giờ tao bây giờ, bây giờ bây giờ lỡ rồi bây giờ lỡ rồi giờ gắn lại thì xin lỗi mày thôi ờ tao bây mày giờ, tao mày, mày, mày, bây giờ bây giờ gắn, gắn lại xin lỗi mày thôi nha ờ, được không xin lỗi nha thôi bây giờ gắn lại cho nó đi bây giờ mình mình mình sẽ đặt uh, ờ, quay để mình gắn lại xe cho nó nhé bỏ cái bánh vô lại lại lại <laughs> bự lắm mày gắn cái bánh cái coi chừng chạy bóc bò ra cặt định ngồi đó nói nhiều mày không không có sửa được nói nhiều em đi mẹ ai tháo ra thằng nào tháo ra thằng tháo ra rồi trả xe mày về đi cút về đi mày đây làm cái gì thôi ở lại chơi đi cái gì vậy lại chơi đi đi về đi ở lại chơi đi đi về đi mẹ mẹ em gì thôi mày ở lại chơi cái mày nữa ở lại chơi đi ở, ở lại chơi đi thì uh, anh em nha bây giờ nó đã đi về rồi ờ, để mai mình ờ, qua nó mình uh, đi ăn xin lỗi nó xong rồi thằng này là ăn bằng nhang giới thiệu bạn luôn lôi cho anh em với ăn gì ăn thôi không cần ăn bằng à, nhang <laughs> mày hẳn đầu chó rồi xem phim mày tập một lực việc vui vẻ nha tạm biệt anh em em my shadow turns to sun rays and I